À, xin chào tất cả mọi người à, Phước Sửu đang đứng tại à, con đường à, Phạm Hữu Lầu là một con đường à, nối liền từ à, đường à, Nguyễn Hữu Tọ sang với đường Lê Văn Lương à, sau này cái trục đường Nguyễn Hữu Tọ này sẽ được mở rộng là 40m gọi là dọc theo à, dự án à, Zyget Nhà Bè thì à, Phước Sửu à, sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố để quý anh chị lựa chọn là dự án Zyget Nhà Bè là một cái tâm điểm à, để đầu tư hoặc là quý anh chị là chọn là một nơi gọi là à, an cư lý tưởng và gọi là một nơi à, để cho mình sinh sống và cho con em của mình học tập tại một cái môi trường tốt nhất à, Sau đây Phước Sửu cùng với mọi người bay lay cam để cảm nhận được cái tiến độ gần nhất của dự án và phân tích cho quý anh chị à, những cái yếu, yếu tố mà quý anh chị có thể đầu tư ngay vào dự án này nhé. Zai Gai Siêu đô thị mới tại Nam Sài Gòn do tập đoàn VGSI đầu tư, quy mô 349 ha. Thành phố thu nhỏ gồm đầy đủ các tiện ích nhà ở, trường học và bệnh viện. Biệt thự đơn lập Sai Cai nằm trong khu compound Sai River County One, khép kín với quy mô dự án 349 hectare Xét về những căn biệt thự đơn lập được đánh giá rất cao khi sử dụng cho mình công năng riêng biệt như là có sân vườn riêng và view trực diện sông và đó cũng là ưu điểm lớn nhất. Biệt thự đơn lập là dòng sản phẩm có số lượng lớn nhất của dự án, được nhiều gia đình lựa chọn bởi tiếng riêng tư và tầm nhìn ấn tượng tuyệt đẹp. Với thiên nhiên xanh mát bao quanh, Zai River County One mang đến cho chủ nhân các biệt thự với cuộc sống tiện nghi và thanh bình đáng mơ ước. Sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay chính là căn biệt thự đơn lập với chiều ngang là 15, chiều dài 20, cộng thêm 150 m2 sân vườn, xây dựng hai lầu áp mái, đối diện bờ sông đường 16 m, hai mặt tiền trước sau, hướng Tây và Đông. Bên cạnh đó được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng. Phần móng đến từ Đông Dương, mặt bằng tổng thể đến từ EGAW, Cheng, Joe Architects DA Group, kiến trúc cảnh quan, nội thất căn nhà và thiết kế siêu đẹp đến từ ONG and ONG của Singapore. Bên cạnh đó, quý anh chị còn được đặc quyền sử dụng những tiện ích tại dự án Zeitgeist nhà bè, như là với ba Clubhouse. Đây là đặc quyền dành cho cư dân sinh sống tại nơi đây, với không gian sang trọng rộng rãi, cùng những chuỗi cà phê hay các khu vui chơi rèn luyện sức khỏe, hồ bơi